Welcome to Ốc Ngố Channel Quát quát quát Các bạn đã yêu cầu Behemoth rất là nhiều Và chúng ta sẽ đến với em nó ngay bây giờ Behemoth cũng là một trong những nhân vật từ Trevor Henderson Nhưng mà thuộc dòng là Titan Có một số điều đặc biệt ở trong phần thức ăn của Behemoth Nó không ăn như những kẻ khổng lồ Vậy thì nó ăn quần què gì? Chúng ta sẽ làm rõ nó sau cái intro nha Let's go! Behemoth có thể là một Titan có sự xuất hiện ít nhất mà ốc được biết Vì mỗi khi nó xuất hiện, nó sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến trái đất của chúng ta Vì trọng lượng của nó gần 120 tỷ tấn Con chiều dài là 800 cây số Cho đến nay, Behemoth chỉ xuất hiện một lần duy nhất mà bị bắt gặp thôi Với kết cấu cơ thể của Behemoth gần như giống với loài bò sát Mà nói chính xác hơn thì nó y chang với loài kỳ nhông Behemoth là một Titan giống cái sinh sản bằng cách đẻ trứng Kích thước một quả trứng tầm 1 cho đến 10 cây số. Behemoth có phần đầu dài 27 cây số và phần răng hàm mặt của nó dài tặng 12 cây số. Cái này á nó có thể nuốt trọn một thị trấn nhỏ trong vòng một nốt nhạc. Các bạn thử nghĩ, cái cửa khẩu to như vậy thì nó sẽ ăn cái gì để sống? Con người à? No no no no no. Thế thì ăn bao nhiêu là cho đủ? Behemoth là một titan chuyên ăn núi. Mọi người không nghe lầm đâu. Ăn ngọn núi và ăn đồi và ăn đá và còn món khoái khẩu hơn của nó là những loài titan khác nhỏ hơn đặc biệt là những titan có khả năng sinh sản tốt theo ốc nghĩ một giả thiết rất là chính xác về Behemoth nó ăn xong là nó sẽ tiêu hóa trong một thời gian rất là dài nó cần ăn một triệu năm tấn thức ăn kể cả đá và những cái loại titan khác thì nó sẽ tiêu hóa trong 8 tháng có lẽ lần ăn gần nhất của nó đã vượt quá mức một triệu năm tấn cho nên là Behemoth hiện tại vẫn còn đang tiêu hóa một thời gian rất dài rồi vẫn chưa có thông tin, chưa có tấm hình mới nào của nó cả. Với lại, cái loài này có tuổi thọ ít nhất là 150 tuổi. Bây giờ chúng ta thử tính toán xương xương về lực cắn của Behemoth nếu mà nó cắn những con Titan khác sẽ như thế nào nha. Thông tin về lực cắn của Behemoth là 22 và theo sau đó là 16 con số 0 bao trên in. Nói như vậy các bạn rất là khó hiểu. Chúng ta hãy giả dụ con cá sấu của chúng ta là có lực cắn là 5.000 pound trên in. Vậy thì lực cắn của Behemoth nó cần phải có 4.400 tỷ Còn cá sấu nó cắn cùng một lúc thì cái lực cắn mới bằng một con Behemoth Vì sao Behemoth lại có một kích thước to đến như vậy? Rất là nhiều suy đoán là do nó ăn đá do nó ăn những titan khác nên kích thước nó như vậy nó mới phù hợp với cái lối sống ăn ít của nó mà cái chữ ăn ít ở đây chúng ta phải bỏ trong cái ngoặc kép nhưng điều đáng nói hơn, nó có thể là từng tồn tại trong thời cổ đại. Behemoth đã được nhắc đến trong quyển kinh thánh Book of Job. Quyển kinh thánh này là một trong số những quyển kinh thánh tiếng Do Thái. Nó ghi chú là Behemoth hiện tại là hóa thân giữa quái vật hỗn loạn và một con Titan. Behemoth hiện tại á không hề thù hẳn với con người mà chỉ chống lại những loài Titan khác. Tạm kết cho video này, các bạn thấy Behemoth Liệu sẽ trở lại trong thời gian nào, một năm hay hai năm tiếp theo thì chúng ta mới có thông tin mới về nó. Chúng ta cùng chờ đợi thôi. Mình xin giải thích sơ về cái thể loại này để cho một số bạn vừa mới từ TikTok qua xem thì nó khá là lạ. Cái thể loại này á, được gọi thể loại là Rivasta và cái nhân vật này thuộc về sáng tác của Trevor Harrison. Nó là những nhân vật siêu nhiên hay là khổng lồ hay là gì đó nhưng mà nó không thuộc về trái đất của chúng ta mình tạm gọi nó thuộc về vũ trụ Travel Edison đi nói vậy cho nó vuông cho các bạn dễ hiểu vậy là video đến đây là hết rồi à, hôm nay mình không có thời gian để rep tụi mình mọi người thông cảm với mình nha nhưng mà mọi người cứ để lại comment đi mình hôm sau mình sẽ rep bù Ê, video đến đây kết thúc cảm ơn mọi người đã xem nhớ để lại một like một subscribe cho kênh đừng quên share kênh của ốc để ốc lên 50k sub cả nha tạm biệt mọi người chúc mọi người buổi tối vui vẻ